tổng hợp những câu nói hay trong anime sâu sắc nhất, nghe mà thấm. Tôi thích màu đen nhất, màu đen che giấu những gì con người ta không muốn phơi bày, nhưng cũng vì thế mà tôi ghét màu đó nhất. Mọi thứ trong thế giới này chỉ là một trò chơi và chúng ta là những con tốt. Cuộc đời không giống như một quyển sách, đọc phần đầu là đoán được phần cuối, cuộc đời bí ẩn và thú vị hơn nhiều. Nếu cậu không thích số phận, đừng chấp nhận nó, thay vào đó, hãy dũng cảm thay đổi nó theo ý của mình. Đôi khi cuộc sống chứa đựng rất nhiều những điều bất ngờ mà chúng ta không ngờ đến, con không cần phải hối tiếc về điều đó, con trai của bố. Chính từ những sai lầm đó, chúng ta trưởng thành lên. Mỗi người đều có quá khứ mà không muốn ai đó nhắc đến. Nếu xin lỗi giải quyết được mọi chuyện thì đâu cần tới cảnh sát. Những kẻ không biết tự tin vào chính bản thân mình đều là những kẻ không đủ tư cách nói đến hai chữ nỗ lực. Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình. Vì mình chỉ sống một lần nên ít nhất mình sẽ không để mọi người thất vọng. Chúng ta nhất định phải sống sao cho không có gì phải hối tiếc. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra khơi và sống theo ý nguyện của mình, tự do hơn bất cứ ai. Nếu dễ dàng thì không phải ước mơ nữa. Nếu phải quên đi người bạn thân nhất của mình mới có thể trở thành một kẻ sáng suốt, vậy thì tôi chỉ thà sống cả đời như một kẻ khờ. Sức mạnh thật sự của con người là khả năng tự thay đổi bản thân. Cho dù có đau đớn hay khó khăn thì con người nên cảm thấy hạnh phúc vì họ đã được sống. Sau khi đã loại bỏ những điều vô lý, thứ còn lại dù có khó tin đến đâu, vẫn là sự thật. Đã là cuộc sống thì phải có bất ngờ chứ, nếu mọi chuyện xảy ra đều có thể dự đoán, trái tim tôi sẽ khô héo mà chết trước mắt thôi. Tất cả những định mệnh mà ta gặp trên cuộc đời này sẽ dạy dỗ con người tốt hơn bất kỳ một giáo viên nào. Các bạn cảm thấy câu nói nào là hay nhất? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé!